Hello, chào các bạn Vâng thì à, mình đang có ở trên tay đây là chiếc Asus ROG Phone 5 Vâng thì cái chiếc này thì à, cũng chả xa lạ gì với các bạn à, game thủ đúng không Một dòng điện thoại chuyên chơi game đến từ Đài Loan Vâng, Asus ROG Phone 5 Thì à, hiện tại mình đang cầm trên tay đó là phiên bản 12GB RAM Bộ trong là 128 và là màu trắng Thì nó thật với các bạn là cái sản phẩm này thì rất là nhiều anh em bóc hộp và đánh giá rồi thế là mình ờ, cũng ờ, không cần phải làm một bóc hộp đánh giá mà ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip để hướng dẫn anh em cách chạy ROM quốc tế ở sản phẩm này thì đa phần các sản phẩm này bán ra tại thị trường Việt Nam thì đều là sách tay từ Trung Quốc nếu mà sách tay từ Đài Loan thì đã ngon bởi vì đó là ROM quốc tế nhưng mà nếu sách tay từ Trung Quốc ấy, thì hiện tại bây giờ nó vẫn là ROM Trung Quốc và không có tiếng Việt và không có cả Google Play luôn ờ, rất là dễ thì anh em có thể là cài được Google Play cũng như là cài được 80% tiếng Việt đó nhưng mà vẫn không bao giờ có thể ngon một rau quốc tế được mà khi nó trăm phần trăm là tiếng Việt luôn và có sẵn Google Play để chạy chứ không phải là cài thêm thì ngày hôm nay mình làm clip này để mình hướng dẫn anh em cài các rau quốc tế đấy đó thế nên sản phẩm phân phối ở, toàn Tencent đó thế nên là chỉ có gần như là Trung Quốc mới là nhiều thôi ở ngoài quốc tế khá là ít và giá rất là cao hiện tại bây giờ bản quốc tế nó rơi tầm khoảng 20 triệu cơ mà trong đó là cái bản 12 g 128 g sách tay này bên mình bán chỉ khoảng loanh quanh 16 triệu thôi chi tiết này các bạn vào cái đường link mình để ở dưới video đấy hay là cụ thể hơn là website mình là msm.vn nào hoặc các bạn có thể điện thoại trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0225 652 6789 à, thì bên mình có ship CD toàn quốc sản phẩm này qua kênh uh, ờ, CD trực tiếp shop hoặc là kênh Shopee bởi vì hiện tại bây giờ một số các bạn ở trong miền Nam ấy đang uh, vận chuyển đến khá là khó khăn nếu COD thì đa phần là rất là khó vào nhưng Shopee thì người ta vẫn shop ship được cho các bạn thế nên là các bạn nào cần mua thì có thể tham khảo cái link để dưới mô tả nhé. đó bây giờ thì mình sẽ tất nhiên ở đây là một chiếc sản phẩm nguyên siêu thì bây giờ mình cứ làm cái bóc hộp nhanh để cho anh em xem cụ thể nguyên siêu khi bóc ra nó sẽ có những cái gì đó nhá đó thì các bạn có thể anh em có thể nhìn thấy ấy, thì cái hộp của nó rất là game thủ luôn nó rất là đơn giản không có nhiều hình thức màu mè gì cả mà nó chỉ có cái logo của ROG đây đó và tên cũng như là nhà phát hành tên Game đó, đó tên là ROG ROG Phone 5 đây này đó cụ thể là cấu hình ở dưới này gồm có dãy số email cũng như là màu sắc cũng như là dung lượng camera thì nó sẽ ghi hết ở đây đó các bạn này nhìn thấy nhá đó thì bây giờ thì mình sẽ mở hộp thôi chứ không giới thiệu sơ qua một cái hộp làm gì cả đúng không đó, nguyên siêu thì nó sẽ có một cái siêu ni lông như này thôi đó, chứ không phải là siêu giấy như của à, iPhone 13 hay là siêu giấy như của Samsung đó chỉ là siêu ni lông đơn giản như này thôi nhá đó thì bây giờ mình sẽ mở siêu ra cho các bạn xem đó siêu chỉ ni lông này thôi đó, ở Việt Nam thì có vị đóng lại đẩy đó, bên mình thì như nào mình nói thế thôi đây màu trắng thì nó có một cái giấy dán màu trắng ở đây đây mình mở nó nha đó ở trên hộp thì ờ, đây mình cho cao lên tí nào cho dễ nhìn ạ ok đây trên hộp ấy thì nó có một số cái ảnh à, giống như là à, gì à, à phim à, truyện tranh ở đây đó tỏ ra cái gì đó rất là game thủ rồi đúng không game nghiếc rồi đó. thế nhá sản phẩm đây thì các bạn thấy nhìn thấy đây là màu trắng này đó màu trắng thì rất là đặc biệt luôn đó. chiếc màu đen thì rất nhiều màu trắng thì ít hơn đúng không các bạn nhìn thấy màu trắng thì nó có một cái tông đi cùng màu trắng đó là màu xanh nước biển còn nếu là màu đen ấy thì nó sẽ là màu đỏ đó đây cái viền của cái màu trắng thì nó vẫn là màu đen thôi nó chỉ có cái duy nhất cái lưng màu trắng và các phím nó là màu xanh nước biển thôi đấy nhá đó. Đấy, đây là sản phẩm Rockphone 5 đây. bên trong đây thì nó sẽ có thêm một ốp lưng đó, thêu một ốp lưng dạng trong trong này, này con màu đen thì nó sẽ là màu đen con này nó sẽ là dạng trong trong như này như là những cái uh, sticky rất là hoành tráng của Rockfon này cái uh, tem email này để dán vào giấy bảo hành này đó store có sticky là mình rất thích cái sticky này nhưng mà bán hàng mấy lần xin khách khách không cho Ê, mà chán rất thích cái này mà xin khách khách không cho <laughs> đó, đây đã được dán vào lần bán hàng rồi này ba cái đây sách hướng dẫn sử dụng của Rockfon chỉ bằng tiếng Trung thôi bởi vì đây là sản phẩm phân phối uh, nội địa chung đó bên trong này sẽ là phụ kiện nhé bên trong này sẽ nó có một cái sạc rất là to này một cái sạc rất là to luôn thì đây là cái sạc 67W thôi chứ không đến 120W như của chiếc uh, à, à, Blacksat 4 Blacksat 4 to như này như là 120W nhưng mà cái sạc này chỉ có 67W thôi 65 hay 67 đấy lại 65W thôi 65W thôi đó, một dây cáp uh, Type-C type thì đây là sản phẩm sạc nhanh Type-C Type-C nhé chứ như Xiaomi thì nó vẫn là sạc nhanh USB Type C thôi cho nên là Type C Type C này nó sẽ cáp Type C Type C dạng kiểu dây dù rất xịn nhé đây có một số cái nút thay thế ví dụ đây là nút bịt à, à, đây này nó sẽ có cái bịt cái chỗ này đó và một cái là bịt cái chân USB C ở đây đây có một cái chân phụ USB C nữa đây này đó, hay gắn vào đốc nhé đó, thì mất thì chúng ta sẽ có một cái thay thế ở đây Đấy, nó cho thêm rất là cẩn thận như vậy Ờ, nhà xuất Xút thì người ta là quá nổi tiếng cho cái vấn đề này rồi đúng không đó ờ, trong không có gì cả rồi bây giờ chỉ sơ qua và các hộp nó có những cái như thế thôi còn bây giờ cái quan trọng nhất là mình sẽ hướng dẫn anh em cái chạy tiếng việt cho sản phẩm này hay chạy nó quốc tế nó gọi là chạy nó quốc tế luôn đó đấy chưa bây giờ là sản phẩm này ấy, thì khi anh em mua về là bởi phân phối bởi Tencent đấy Trung Quốc ấy thì khi anh em mua về anh em mở nguồn lên đó em mở nguồn lên thì nó chỉ có tiếng à, Anh à, tiếng Trung tiếng Anh thôi và sẽ không có những dịch vụ của Google thế nên là khi về Việt Nam mà chúng ta muốn tải những game mà được phân phối bởi Google trên Google Play ấy thì chúng ta phải cài thêm Google Play thì cài cái Google Play thì nó rất là dễ thôi nó giống như clip mình hướng dẫn cách cài Google Play cho những chiếc uh, Realme ấy đó anh em thể nhìn thấy nhá nó chỉ có tiếng Anh tiếng Trung tiếng Trung giả thể tiếng Trung phổ thể thậm chí không có những tiếng của những cái nước như là những cái vùng khác ở Trung Quốc giống như là Tây uh, Tây Tạng hay là vùng uh, ấy những vùng từ trị ấy là không có mà chỉ có tiếng ờ, trung giản thể tiếng trung phồn thể và tiếng tiếng anh thôi nhá thì chúng ta phải dùng tiếng anh rồi đúng không đó khi kết nối vào bên trong ấy thì nó chỉ có những cái ờ, đây đang ờ, cài đặt hệ thống này thì nó chỉ có những cái ứng dụng của Trung Quốc cũng cũng như là cái chợ để tải ứng dụng của Trung Quốc thôi chứ không có cái Google Play mà tại Việt Nam hay những nước khác ấy thì chúng ta đều phải dùng Google Play đúng không? Tại phải đều phải dùng Google Play mà hiện tại máy của Trung Quốc thì không có. Đó thế là rất là phiền phức nó thật là như vậy à, ok à, các bạn nhìn thấy nhá mình sẽ bỏ qua những cái này để cho nó nhanh à, bỏ qua đây cho nó nhanh à, đây này đó không thấy có ứng dụng gì mấy ở trên này đó, à, các bạn nhìn thấy nhá không Google vào đây này không có một cái uh, gì liên quan đến Google hết bởi vì hiện tại Trung Quốc nó vẫn cấm Google không dùng thì bây giờ là làm cách nào để Google cài Google vào đây thì nó giả rồi nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài quốc tế nhé thì cái việc cài được ROM quốc tế sản phẩm này ấy, thì anh em cần chuẩn bị cho mình một chiếc máy tính một chiếc máy tính mà chạy uh, hệ thống Windows có cái nối mạng internet ổn định bởi vì chúng ta sẽ phải tải ROM đó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình máy tính cho mình nha cùng lên nhìn lên màn hình máy tính này bây giờ mình sẽ mở màn hình máy tính lên nha ok thì là mình để cái đường link tải rom cho cái sản phẩm này ở dưới phần mô tả ấy tải google thôi rất, rất là nhanh đó thì khi tải về xong về thì chúng ta sẽ được một cái folder như này và chúng ta tiến hành giải nén đấy nhá mình sẽ không để uh, mật khẩu giải nén đâu thế là anh em cứ chờ giải nén thôi là xong thì cái này nó nặng đến tầm khoảng 4 g thế nên là mình mới bảo anh em cần một đường truyền mạng xịn xịn một tí tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái cáp USB-C nếu mà chúng ta dùng một cái cáp theo máy kia thì chúng ta phải có cái ờ, máy tính của chúng ta ấy là phải có cổng ờ, tai C còn nếu mà máy tính của chúng ta không có tai C ấy, mà là máy tính bình thường ấy đó thì chúng ta cần một cái cáp USB A ra USB C mà nó phải xịn xịn một chút nhé thì ở đây mình đang dùng một cái cáp của cái sản phẩm uh, ờ, GTNL đó các sản phẩm GTNL đó bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ tải nén nhá phải chuẩn bị xịn xịn một tí đó ok nhá và bây giờ thì giải nén e xong rồi đúng không thì chúng ta sẽ vào cái folder nó này cái quan trọng nhất là chúng ta bây giờ chúng ta phải cài cái driver trước thì ở đây mình đã để hết rồi đầy đủ các công cụ để chúng ta có thể cài rồi đó, chúng ta sẽ vào cái driver này đó, cho chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ phải vào fastboot của điện thoại sau đó chúng ta sẽ loát cái driver này đúng không bởi vì đây không phải driver cài mà dạng loát thì bây giờ chúng ta sẽ cắm cái cáp này vào máy tính nhé cắm cáp vào máy tính này thì nếu mà anh em mà có máy laptop thì không nói còn nếu anh em mà dùng cái bàn ấy thì anh em nên cắm vào cái cổng sau ấy cổng trên bên ấy thì bây giờ chúng ta sẽ vào phát bút cái sản phẩm này bằng cách là chúng ta sẽ ấn nút chúng ta tắt nguồn trước đi nhé chúng ta sẽ tắt nguồn trước đi này đó chúng ta sẽ tắt nguồn này đó sau đó sau đó chúng ta ấn nút to tiếng này và chúng ta giữ nút nguồn đó, to tiếng và giữ nút nguồn nhá giữ nút to tiếng và nguồn cùng một lúc đó chúng ta phải bỏ ra nhanh nhá đó, không nó nhảy mất này bỏ ra thật nhanh đó bây giờ là sẽ vào chế độ phát bút này chúng ta sẽ cắm cát này vào lưu ý là chế độ phát bút sẽ là như này nha có nút start này này đó chúng ta sẽ cắm cát này vào này đó đó bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục manager của máy tính đó, chuột phải vào uh, zip pc thôi xong rồi vào manager xong rồi chúng ta ấn vào đây à, à quên cái này là phải dặn anh em kỹ này nó sẽ không phải cắm cổng usb đâu nhá đó, cái này uh, mình cắm thử đấy anh em biết là nó sẽ không nhận đâu mà chúng ta phải cắm cổng usb bên hông này này đó đây này đó thì nó mới nhận nhá đây bây giờ nó đang hiện ở máy tính đang hiện ở android và chấm than này bây giờ chúng ta sẽ lót cái driver của nó bằng cách là chúng ta ấn vào update nhá chuột phải này ấn vào update này đó tìm đây thì nó sẽ không ra đâu đó tìm đây thì nó sẽ không ra đâu đó, rất là nhiều anh ấn thói quen như vậy đó, mình làm lại này update này sau chúng ta ấn vào brown my ừ, ấn vào chỗ này nhá ấn vào brown my computer nhá để chúng ta tìm đấy sau chúng ta copy cái đường link đường link đường dẫn này oh, mình vừa giải nén cái file driver ở đây đó, anh em copy rồi nhá đó sau đó anh là anh em ấn à, next xem nó có tìm được không ok như này nó không tìm được này đó, chúng ta sẽ ấn vào cái search lại nữa này ấn vào cái à, ba lại nữa sau chúng ta ấn vào dưới này nhé đó chúng ta sẽ chọn là, à, sâu này sau đó chúng ta ấn lại này copy lại cái đường link vào đây này ok này đó thì bây giờ nó ra cái như này chúng ta ấn vào chọn là android adb nhá chúng ta next này cho nó cái driver nhá đó install nhá anh em làm đúng theo cái là nhận được river ok bây giờ nhận được river rồi không có chấm than nữa như này là ổn đó thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái rom một cái này rất đơn giản đó, bây giờ chúng ta quay lại nhé chúng ta quay lại rock phone nhé chúng ta sẽ vào cái file này rock phone năm này vkf vkf ESZ này đó, khi giải nén ra nó chỉ có bốn file thôi thì quan tâm hai cái này thôi rồi ấn vào đây nha sau bây giờ chúng ta sẽ chọn cái ấn vào flash gạch xi gạch round này đó ấn vào flash xi gạch round đó, ấn vào đấy nha nó nó chạy như này này bây giờ rất đơn giản thôi bây giờ chúng ta chỉ cần đợi nó chạy xong là được kiên nhẫn nhá bởi vì là bây giờ chỉ có tuột cáp phát là xịt đấy chỉ có tuột cáp là bị break ấy mà cái sản phẩm này hiện tại chưa có tool để cứu break đâu cho nên em phải cẩn thận thì cái bước chạy này nó giống như bước chạy flash rom của Xiaomi thôi nó cũng mất tầm khoảng uh, 10 15 phút đó thì chúng ta sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi cái bước này ok bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nhá ok nhá đó thì khi máy tính đã báo là finish này đó, và reboot này thì điện thoại nó sẽ trên nó sẽ tự động nó khởi động lại đó trên chiếc rog phone năm tự động khởi động lại nhá đó thì bây giờ nó chưa xong đâu đây bước quan trọng nhất chúng ta bây giờ chúng ta rút cáp được rồi đó. đó bây giờ nó sẽ không khởi động lại được nếu mà anh em cứ đợi mà anh em phải vào recovery để anh em moi lại một lần format lại một lần thì chúng ta mới sử dụng được nhá bạn anh em hoặc là nhiều khi trường hợp nó tự động nó nhảy vào recovery ấy nhưng mà nếu không nhảy vào thì chúng ta sẽ vào lại Facebook nhá đó, chúng ta vào lại Facebook nó lại toàn tiếng bên nguồn thôi để chúng ta format lại nếu mà chúng ta không làm thì nó sẽ bị treo logo đó thực ra nó tự động nó nhảy vào chủ yếu chủ yếu là tự động nhảy vào thôi đó đấy nhá thì chúng ta ấn lại vào phút này chúng ta lên xuống này đấy nó sẽ trở về cái trạng thái vào cái menu recovery mode này đấy, ấn vào ấn nút nguồn để chúng ta vào nhá đó đây này bây giờ nó nhảy vào đây nhá thì chúng ta sẽ ấn vào phần factory reset đó, ấn chọn hết nhá đó nếu mà trường hợp nó tự nhảy vào recovery ấy thì nó sẽ có hai mục rồi một là mục à, reset và hai là mục factory reset thì chắc chắn là chúng ta phải chọn factory reset rồi và sau đó chúng ta sẽ chọn yes để chúng ta factory reset thì nó sẽ không bị treo nữa và cái này rất là quan trọng à, rồi bút lại nha đó hiện tại lúc nãy anh em có thể nhìn thấy ở trong cái phát bút này, nó hiện chỗ android đây ấy, thì nó đã là quốc tế đấy còn nếu mà không thì nó vẫn hiện cái logo hình con rắn của rom trung quốc đó còn hiện cái logo android nữa là bản quốc tế chuẩn rồi đó, ờ, bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại thôi đó rất là nhanh thôi cái này nó sẽ mất khoảng tầm mấy phút thôi chứ không lâu như những, những chiếc điện thoại khác đâu bởi vì cái rom gốc rom Google của uh, ROG Phone 5 này cũng khá là nhẹ đó mà vẫn đầy đủ giao diện như là rom Trung Quốc thế nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm chúng ta dùng mà nó lại không bị chặn Google chúng ta dùng Google thứ bình thường tiếng Việt 100% không phải cài thêm tiếng Việt 8% nữa ok bây giờ khởi động xong rồi đấy mình, mình chỉ nói có mấy câu đã xong rồi đúng không đó đó, anh em và các bạn phải nhìn thấy nhá đây này ngôn ngữ đầy đủ luôn đó nhìn thấy không tiếng việt của chúng ta sẽ nằm ngay trên đầu đây đó, tiếng anh mỹ tiếng việt tiếng thái và sau đó các ngôn ngữ khác đó nha bây giờ chúng ta sẽ chọn việt nam chúng ta hãy bắt đầu đúng không đó hoàn toàn tiếng việt rồi xác nhận hết đi có thể không kết nối wifi cũng được bỏ qua đi nó nhanh để vào bên trong xem giao diện nó như nào đó google đó đây, google đây rồi đó hoàn toàn tiếng Việt 100% luôn ROM quốc tế hoàn toàn giống y như chiếc máy uh, ờ, ờ, 20 triệu của phiên bản quốc tế phân phối à, bỏ qua hết đi nhỉ cho nó nhanh bỏ qua đây. Đó. qua này đấy nhá có hai giao diện một là diện diện ờ, uh, Google hai là giao diện của Rockphone thì chúng ta sẽ chọn Rockphone nhá cho nó chất đấy. ok chưa tiếng Việt chưa bây giờ bật lên chỉ có tiếng Anh hoặc tiếng Trung thôi bây giờ chúng ta đã có tiếng Việt rồi chọn thiết bị vỏ điện thoại thôi bỏ qua cái này đó EC đi cho nó nhanh đây là hướng dẫn chúng ta quét khuôn mặt đấy tất nhiên là mình sẽ bỏ qua cho nó nhanh bỏ qua đấy EC đấy ok tiếng Việt chưa tiếng Việt đó một trăm phần trăm tiếng Việt luôn đây tiếng Việt này đó một trăm phần trăm tiếng Việt này đó. đầy đủ các thứ của Rockphone luôn đó. đó các bạn nhìn thấy không đó đầy đủ tiếng Việt luôn và cái quan trọng nhất đó là các thứ của Google đã hoàn toàn có trên này rồi ví dụ như là cửa hàng Play này hay là Google Play ấy Chrome này bản đồ của Google này YouTube này đó đầy đủ hết còn những cái của Trung Quốc là chúng ta không dùng đến thì chúng ta xóa đi là xong đúng không đó đó rất đơn giản là cài ROM quốc tế thôi một lưu ý khi anh em có thể cài sang ROM quốc tế đó là nếu mà anh em đang dùng rồi anh em lưu lại dữ liệu đó là anh em hãy kiên nhẫn chờ đợi tránh trường hợp bị brick đó là anh chọn được cái máy tính có đường truyền mạng cao một chút để có thể download được ứng dụng à, down được cái ROM 4GB về và anh em chọn cái cáp xịn xịn một chút để khi mà chúng ta chạy không bị gián đoạn nếu trường hợp chúng ta chạy bị gián đoạn nó sẽ bị brick mà hiện tại chưa có tool cứu brick đâu nếu anh em nào brick có thể gửi cho bên mình bên mình sẽ hỗ trợ anh em gửi đi sang Trung Quốc để bảo hành được chi phí gửi đi lại anh em mất thôi không đáng bao nhiêu cả đó còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này để các bạn mua hàng bên mình thì, uh, chủ yếu là phân phối và kinh doanh điện thoại thôi chứ bên mình thì không có um, uh, chuyên sâu về sửa chữa nên mình chỉ có hỗ trợ anh em gửi đến hãng và bây giờ thì anh em mua sản phẩm của nó phone 5 này ROG phone 5 này thì anh em có thể liên hệ bên mình bằng cách là anh em vào cái đường link toàn bộ đường link mình để dưới mô tả hoặc anh em có thể là liên hệ số điện thoại của bên mình là 0256526789 và kênh Facebook của bên mình sẽ là MSM điện thoại siêu rẻ luôn kênh YouTube cũng tương tự như vậy anh em có thể ủng hộ mình bằng cách anh em subscribe kênh YouTube của bên mình hoặc anh em có thể subscribe kênh Facebook của bên mình sang fanpage để ủng hộ với mình và anh em có thể chia sẻ cái clip này cho mọi người cùng xem để em cảm thấy hữu ích bạn bè mình cũng dùng Phone 5 mà chưa có cài tiếng Việt đó thì mua hàng sản phẩm này thì anh em mình có lại là anh em có đặt hàng theo đường link mình để dưới mô tả nhá đó anh em xem thì uh, ủng hộ mình và anh em uh, thấy hay hoặc là thấy thắc mắc gì anh em comment bên dưới mình uh, cảm ơn anh em đã xem clip nhá chào và hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau bye bye